đấy ngày hôm nay thì không chiến thắng được song thủ lô ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã tôi đã bắt con 35 thì không anh em thì rực rỡ tưng bừng với 35 được nổ về chúng ta hai nháy rất chi là đẹp rất chi là rực rỡ phải không ạ và 74 thì 74 ngày hôm nay cũng được nổ về chúng ta hại một nháy anh em nhé thì ở trong diễn đàn cầu kín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 4 ghép cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 4994 phải không anh em? Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ? Rất đẹp, rất rực rỡ anh em nhé. Và những ai cảm thấy trùng cầu, trùng máu thì chúng ta hãy vào tiền bia hơi giả đá. 5-10 điểm ngày mai. Không trùng cầu, trùng máu thì dừng lại mức tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và ngày hôm sau 49 được nổ về chúng ta hai nháy rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em?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 Có sao thì tôi bắt vậy cho anh em tham khảo anh em ạ. Và ngày hôm sau 69 được nổ về cho chúng ta một nháy rực rỡ tưng bừng phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 30 tháng 12 tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em. Hai gấp cho hai ngày sau sẽ nổ về con 22 kép anh em nhé. Độc thủ lô tôi bắt cho anh em ngày mai là con 22 kép anh em ạ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 phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 30 tháng 12 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em. 7 gấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 7557 phải không ạ? 7557 để anh em tham khảo bia hơi trà đá xong thủ lô ngày mai anh em nhé. 7557